hey, Thật là yên bình Tao ơi à, à, à, cái, cái, cái gì vậy vậy Ôi, trời, trời ơi mình mới vừa nói là yên bình Xong cái tiện có người nào la ông sầm vậy Giật hết cả mình luôn Ôi, từ, ai, ai ai kêu tôi vậy cha Hình như là Sam thì phải đi xuống coi coi Ủa gì vậy Trời ơi ông làm như nổi quá trời kia tôi nhờ ông chuyện này nè Nhờ gì Rồi bây giờ ông ngồi đây Ông trông mẹ ca giùm tôi để tôi đi chờ nha Nhớ nha Hả cái gì Hôm nay tôi đang bận gọi là lên trên game mini world Để tôi gọi là quay video cho mấy bạn fan xem rồi Cho nên tôi không có trong cam được đâu bà tự trong đi Vậy bây giờ ông đi chờ ông nấu cơm cho tôi nha Tôi sẽ không nấu cơm đâu không, không ông không trong mấy cây cho tôi Hả cái gì tôi đâu có biết nấu cơm đâu bà là con gái thì bà phải phải phải nấu cơm chứ chứ tôi đâu có biết nấu nấu cơm đâu tôi nấu đồ ăn dở lắm bà ăn xong bà nhập viện ráng chịu nha đó thì bây giờ ông trong mấy cam để tôi đi chờ tôi nấu ăn cho ông ăn nè khổ ghê à, Vậy lúc cuộc tôi vẫn phải trông bé Cam này hả Nhưng mà bé Cam nó quậy lắm Thôi nhưng mà bây giờ nè ừ, Bà kiếm đại một, một cái nhà trẻ nào gần đây bà gửi nó vô đi Bây giờ ông nhìn cái làng này có nhà nào giữ cho trẻ ông làng vắng tanh như chùa Ba Anh luôn á Còn ông với tôi thôi á trời à, ơi. Chán quá à Tự nhiên không bây giờ bà bắt tôi phải giữ con bé Cam này Con con bé Cam nó quậy lắm tôi không giữ nó được đâu ừ, Bây giờ sao ta Mấy bạn ơi Bây giờ nè Sammy nhờ mình giữ giữ con bé cam giùm Nhưng mà con bé cam này thì cực kỳ quậy luôn đó, Mà mình không giữ được Mà nếu như mà mình không chịu giữ con bé cam á Thì Sammy sẽ không nấu cơm cho mình ăn Thế là mình sẽ nhịn đói Mình sẽ chết đói luôn Mình sẽ không thể nào quay clip cho các bạn xem được à, Giờ sao ta Làm cách nào ta uhm... À mình đã có cách Mình đã có cách Đúng rồi đúng rồi Ê Sam ơi Sam Hả? Tôi có cách dạ. này khá là hay nè Đây đây để tôi để tôi cái gì chứ cái việc gọi là trông giữ con cam thì quá đơn giản trời ơi mình thật là thông minh mới đó mà mình đã suy nghĩ ra một cách rất là hay các bạn ơi Ủa, okay. như đập nhà vậy để tôi để tôi bây giờ tôi sẽ vào đây nè tôi lấy cho tôi ra một cái hàng rào đó một cái hàng rào đây đây cái hàng rào bằng bằng bằng bằng gạch luôn đi cho nó cho nó chắc chắn hiểu không đó để ngoài đây gắn một cái hàng rào ở đây đó hàng rào màu cam luôn nha thấy không hàng rào màu cam luôn rất là hợp chi với con bé cam đó đóng lại đóng lại cam ơi qua đây cam qua đây nhanh lên cho cái con cam này chậm chạp cái gì chui chui chui vô chui vô nhanh lên cam chui vô đúng rồi chui trong đó đúng rồi ngoan nha ngoan nha thì anh anh mới thương nha ok rồi bây giờ nè tôi sẽ xây cái chuồng ở trong đây như thế này xong tôi bỏ con bé cam vô thế là nó sẽ không chạy đâu được hết vậy tôi tha hồ mà chơi game đúng không Cũng <laughs> làm như cam tôi làm như trò gì đấy gà chọi mèo đứng đây ngồi canh giữ vậy trời ơi ông phải làm chỗ đàng hoàng chứ ờ, ờ, thì rồi ok ok rồi bây giờ tôi làm cho nó cái chỗ bên trong đây nè bây giờ tôi sẽ lấy một ít mấy cái đồ chơi đây tôi có chuẩn bị rất là nhiều đồ đồ chơi trong đây luôn tôi sẽ lấy đồ chơi cho nó chơi được chưa ok ờ, rồi ờ, trang đẹp đẹp vào cam tôi được cam sang trọng mèo quý phái mà muốn làm gì kỳ vậy ok rồi đầu tiên là tôi sẽ bỏ mấy cái đồ chơi cho con cam ủa, ủa đâu rồi nó đâu rồi nó đây trời ơi đó. đi vô cam đi vô đây nhanh lên rồi bây giờ mình sẽ để ờ, đồ chơi ở đây nè đó con trứng nổ nè đó con ờ, gọi là quái quái quái vật ngoài mặt mặt trăng nè đó với lại bỏ thêm con nhện đó bỏ thêm mấy con nhà vô bỏ mấy con nhà vô đó bỏ mấy con nhà vô à, mẹ ơi con nhà tôi sợ nhiệt mày điên hả Ủa? trời là trời gì tôi thấy mấy con nhện này nhìn nó dễ thương mà ta ôi không thích Ôi, thì thôi quá. không thích thì thôi lót lót cái thêm cho nó nằm ngủ ngoài đó nằm nó phê phê nặng ngoài đó chưa rồi, rồi có cái thảm nữa đúng không ok rồi đó. với lại tôi còn còn chuẩn bị cho nó thêm rất là nhiều những cái món món món món đồ chơi khác nè mà khoan đã nếu như mà chỉ có đồ chơi không thì không được phải cho nó thêm đồ ăn nữa đúng không đúng rồi đồ ăn bây giờ à, ở đây nè cam ơi lại đây coi nè ở đây à, à anh anh đập cái này ra đi anh đập cái này ra ok ở đây anh có pizza mà cam rất là thích ăn pizza đúng không đó tiếp theo nữa là bánh kem nè thích Ui. chưa tiếp theo nữa chính là sushi đó trong đây có sushi cá ngừ nè sushi tôm nè đó cam rất là thích ăn sushi luôn các bạn ơi ok để xem còn món gì không ta đây mình có chuẩn bị rồi xin giới thiệu với cam đây chính là kem đầu vịt đó một cái hũ kem to đùng luôn có hình đầu con vịt đó thấy không bây giờ ở trong đây nè có rất là nhiều đồ chơi luôn có thêm đồ ăn nữa nè đó cực kỳ gọi là thích hợp dành cho cam có thể vui chơi trong đây mà không lo gì hết đó sammy đã yên tâm chưa thấy cũng được đó nhưng mà cụ không được trời ơi ông bây giờ ông lên nó chơi bây giờ cam mang canh giữ đây mà tôi không chịu bây giờ ông phải xuống đây canh cam tôi mới chịu đi chờ ok cái gì cái gì mà canh nữa tôi đã xây một cái chuồng ở đây rồi con cam nó cần chỉ, chỉ cần gọi là chơi ở trong cái chuồng này thôi chứ nó đừng có chạy chạy chạy ra ngoài là được chứ cần gì đâu mà phải canh trời ơi ông nghĩ sao lại người làm có bắt cóc con cam sao thì ai chiều tôi đây hả trời ơi cái con mèo xấu xí này mà ai mà mà bắt bắt bắt cóc trời ơi à, rồi biết rồi tôi đứng đây tôi canh nó được chưa rồi canh á à, tôi đi chờ á à bé tôi mà bé mà có cam mà có bị gì là tôi tôi lấy cái sống tôi nạo ông nghe rồi tôi biết rồi tôi tôi sẽ canh cam tôi không cho cam mất một cộng lông nào hết yên tâm dạ, ok bye bye tôi đi nghe đi đi cái đồ Sammy xấu xa gì đâu mà không cho người ta chơi game bắt người ta canh con cam này trời ơi trời bây giờ đứng đây cứ nhìn nó nhảy qua nhảy nhảy nhảy lại như thế này thì có gì đâu mà vui trời ơi các bạn ơi Bây giờ mình thèm được lên trên cái dàn PC chăm cũ của mình Để mình chơi game quá bạn ơi Mình thèm chơi game quá à. Mà bây giờ Sam bắt mình phải đứng đây canh con cam à, Bây giờ làm cách nào để vừa có thể chơi game Mà vừa không không lo cho con cam bị bắt cóc ta Làm cách nào đây ta Ờ... À đúng rồi À, mình mới nghĩ ra một cách này khá là hay bạn ơi Đó chính là mình sẽ nâng cho cái chuồng này cao hơn Đó là con cam nó sẽ không chạy ra ngoài được Đó, rồi sau đó mình cứ lên trên phòng mình chơi game Thế là không ai có thể bắt bắt được con cam cả mà con cam nó cũng không nhảy nhảy nhảy ra ngoài được luôn trời ơi quá hợp lý ok xây cao thế này nè rồi đó thấy không thấy không mấy bạn thấy không vậy nè cam nó không thể nào mà nhảy nhảy nhảy ra bên ngoài được à <laughs> vậy là yên tâm tha hồ mà chơi game anh em ơi không cần phải quan tâm đến cam nữa cứ để nó dưới đây cho nó chơi đi trời ơi con mèo này mà ai thèm bắt cóc đâu mà lo trời là trời à vô chơi game thôi ừ. Ui, bánh kem nè ăn miếng coi Ôi ngon Rồi xong Lên chơi game bạn ơi ừ, Sướng gì đâu Mình đúng là thông minh Thật là thông minh One hour later La la la la la la la la la Ủa Khoan Có cái gì ta Ủa Một con mèo Wow Một con mèo thật là đáng yêu ai mà lại để cái con mèo dễ thương ở ở, ở ngoài đây vậy ta ôi <laughs> trời ơi cái con mèo này ha mà đem vô trong mấy cái tiệm bán thịt mèo á bán thì chắc chắn sẽ được rất là nhiều tiền luôn còn không á thì mang nó ra ngoài mấy cái tiệm mà bán thú cưng á bán lại cho người ta thế nào cũng sẽ được rất là nhiều tiền ủa nhưng mà ai tự nhiên lại quăng con mèo ở ngoài đây ta để ngoài đây thì ta lấy thôi chứ có gì đâu đúng không ok đập cái bức tường ra để lấy nào đập cái hàng rào ra ừ, ừ, đập ra đập ra ok rồi Ê, bé mèo ơi Bé mèo ơi Qua đây nè, đúng rồi Nè nè mèo ơi, chú nói cho con nghe nè Chú có rất là nhiều cá luôn nè Con có muốn ăn ăn cá không? Nếu con muốn ăn cá Con hãy đi đi đi đi đi theo chú nè Chú cho cá nha, đi theo chú, đi theo chú Đúng rồi, đi theo chú Đúng rồi, đi theo chú nè Đúng rồi, đi theo theo chị, chị, chị nhanh lên, chị nhanh lên con, chị nhanh lên Đúng rồi, đi theo chú nè <laughs> Ai, trời ơi chơi game chán quá à. trời ơi, chơi thua hoài luôn á chán gì đâu luôn trời thôi mình sẽ xuống dưới mình lấy hết đồ ăn con cam mình lên mình ăn cho đỡ tức <laughs> à đồ ăn đâu rồi ta u quá trời đồ ăn luôn lấy hết lấy hết hình như con cam nó chưa ăn à. ủa nhưng mà khoan hình như mình thấy nó thiếu thiếu cái gì phải không ta uhm, ủa nó thiếu gì ta ủa mấy bạn ơi mấy bạn thấy ở trong cái chuồng này nó có thiếu gì không sao mình thấy nó thiếu thiếu gì các bạn ơi à, <gasps> ôi chết chết tôi rồi thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu con cam chị có cam đâu rồi có cam nó biến mất rồi ủa kìa ôi mấy bạn ơi con cam nó đâu mất tiêu rồi có có khi nào nó nó bị nó bị bị bị bắt bắt bắt cóc rồi không toàn tôi rồi xong tôi luôn rồi trời ơi chết tôi rồi Cam ơi Rồi xong Trời ơi Cam ơi Cam à Chị mua cá cho em nè Ủa Con nữ này làm gì ghê vậy ờ, Trời à, ơi à, Tôi hả Tôi tôi đâu làm gì đâu Sam ơi Tôi xin lỗi bà Tôi lạy bà dạ. Tôi lạy bà Sam ơi tôi lạy bà à, Tôi làm đi Tôi Tôi lỡ để Cam bị bắt cóc Mất tiêu rồi Cam Bị Bị, bắt cóc Cam bị bắt cóc rồi Ê, ê, ê, trời Sam ơi Trời rồi xong Sammy xỉu luôn rồi các bạn ơi ờ, Thôi chắc là mình sẽ bỏ nhà mình ra đi đây Chứ không thôi Sam tí nữa bà tỉnh dậy bà giết mình luôn á Thôi mình đi mấy bạn ơi Mình đi đi trốn mấy bạn ơi <laughs> Xong luôn rồi Nhưng mà không Không thể nào Mình là người đã làm cho Cam bị bắt cóc Mình không thể nào mà vô trách nhiệm vậy được Không được không được không được Sam ơi Sam Sam ơi Vậy Vậy tôi nói bà nghe nè <laughs> bây giờ bây giờ cam cam nó mới nó mới bị bắt ờ, cách cách đây không tôi nghĩ là chắc là sẽ không không lâu đâu tôi nghĩ rằng là cái tên bắt cóc hắn ta vẫn còn ở trong cái ngôi làng này tôi nghĩ rằng bây giờ tôi với bà hãy mau mau đi kiếm con cam đi bà chịu không đúng rồi bây giờ mình đi kiếm cam đi trời đúng rồi đúng rồi yên tâm đi yên tâm thôi đừng khóc đừng khóc đừng khóc yên tâm tôi nhất định sẽ kiếm con bé cam về về cho bà yên tâm với lại trong làng mình cũng có mấy anh mấy anh mấy anh công an đó có gì mình nhờ mấy anh công an kiếm kiếm kiếm giùm luôn rồi mình nhờ nguyên cái hero team này đi kiếm bé cam luôn được không Trời ơi mấy bạn ơi Kỳ này mà không kiếm được bé bé Cam á ha Là Sammy bà chắc chắn sẽ giết mình luôn á Cho nên mình sẽ phải cố gắng kiếm bé Cam mới được Ok bạn ơi Mình nghĩ rằng mình sẽ phải đi kiếm bé Cam đây Ê, vào trong đồn công an để nhờ mấy anh công an kiếm bé Cam thôi chứ giờ biết sao Mấy anh công an ơi Mấy anh công an